Thì hôm nay em ờ, là những ngày cuối tháng 5 năm 2020 rồi thì em sẽ làm một video cung cấp tới quý anh chị uh, giá bán của chiếc xe Astra 2020 này và các chương trình khuyến mại kèm theo đó để quý anh chị nắm được và từ đó quý anh chị sẽ quyết định nên mua xe thời điểm này hay không. Thì giá bán của nó thì nếu mà nhà máy thì vẫn uh, giữ nguyên mức giá công bố đó là 460 triệu là bản số tự động và 375 triệu là bản số sàn. Chương trình khuyến mại của nhà máy là tặng quý anh chị bảo hiểm vật chất 1 năm đối với cả hai bản. Đó. Còn nếu anh quý anh chị uh, mua xe trong thời điểm này tại các đại lý thì hầu hết thì các đại lý đang khuyến mại cho quý anh chị là dán phim kích nhiệt 3M và trải sàn da công nghiệp tặng quý anh chị. Ngoài ra thì em cũng thấy là một số đại lý có rất nhiều động thái tích cực uh, nhằm thúc đẩy doanh số bằng cách là hỗ trợ quý khách hàng sau bán hàng ấy, là các các cái tặng quý anh chị các cái phụ kiện của đại lý và hỗ trợ quý anh chị khi đi đăng ký đăng kiểm và thuế trước bạ thì cụ thể như thế nào thì ờ, đối với đại lý ở bên em thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để được ờ, tư vấn và cung cấp mức giá tốt nhất cạnh tranh nhất cho quý anh chị anh chị nhé nhiều quý anh chị ờ, khi chọn mua dòng xe Astra 2020 này lại luôn băn khoăn về sức mạnh của động cơ 1.2 thì mọi người ờ, sợ nó yếu và không phù hợp với mục đích sử dụng của mình thì ờ, vâng em cũng xin thưa với quý anh chị là chiếc xe Astra 2020 này không hề yếu à, vẫn đảm bảo lực kéo cần thiết và tất nhiên là nó sẽ không thể bứt bứt tốc nhanh như động cơ dung tích lớn hơn như là chiếc xe Vios 1.4 hay là Kia Sorento 1.4 chẳng hạn nhưng chiếc xe này lại nó lại có cái ưu điểm của nó đó là đem lại mức tiêu hao nhiên liệu là tiết kiệm nhất chỉ có rơi tầm khoảng 5,3 5,2 lít trên 100 km Đấy, ở đường hỗn hợp và cái ờ, bán kính quay vòng của chiếc xe này nó cũng là nhỏ nhất và cái khoảng sáng cầm xe của nó cũng là cao nhất 190 mm bán kính quay vòng là 4,8 mét đó Ờ, chiếc xe này được ờ, thiết kế phục vụ cho những ờ, anh chị nào di chuyển trong thành phố và là phương tiện di chuyển hàng ngày khi đi làm phục vụ cho mục đích cá nhân là chính ạ. Với những mục đích như vậy thì tốc độ tầm khoảng 50 80 km/h thì chiếc xe này vô hoạt động êm ái và nhẹ nhàng. Và đó cũng là cái mục đích thực tế cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của tất cả những khách hàng mà lựa chọn dòng xe Astra này thì ờ, về về nhu cầu hàng ngày mua xe hơn nữa xe có kiểu dáng thiết kế trẻ trung và khỏe khoắn khác biệt hoàn toàn so với những ờ, mẫu xe sedan cùng phân khúc anh chị ờ, thấy chiếc xe này có đẹp hơn so với lại mẫu Soto và Hyundai i10 không ạ bản thân em thì trông nó khác biệt hơn và khỏe hơn cứng cáp hơn trẻ trung hơn anh chị ạ thì uh, vừa rồi đồng nghiệp của em bạn Hà Linh thì có làm một video trải nghiệm thực tế chiếc xe này trên cung đường dài hơn 300 km từ Hà Nội uh, lên Hà Giang với 5 người ngồi trên xe thì chiếc xe này vẫn đảm bảo được kéo trên suốt quãng đường vẫn hoạt động êm ái và nhẹ nhàng neo đèo dốc thì vẫn an toàn nhờ có số B đặc biệt ở trong hộp số thì với số B này thì sẽ giúp cho chiếc xe neo dốc tốt hơn và uh, hỗ trợ hệ thống phanh chính khi ờ, xuống dốc đổ đèo ờ, tránh ờ, bị mất phanh khi hệ thống phanh chính làm việc liên tục đó là cái ưu điểm của số B ở trong xe atra 2020 này thì mức tiêu hao nhiên liệu mà bạn Linh có ghi lại được ở suốt quãng đường đó là 5,3 lít trên 100 km đường hỗn hợp này thì anh chị thấy uh, nó có khác xa với lại uh, nhà sản xuất công bố nó vẫn như thế thôi vẫn tiết kiệm 5,3 lít quá tiết kiệm đúng không ạ Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Chúc quý anh chị những giây phút vui vẻ với gia đình Và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại